Hello xin chào cả nhà nhé Chào cả, chào bà con cô bác nhé Hôm nay quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Vlog nhé Thì hôm nay Phạm Hưởng ờ, xin ờ, chia sẻ cho bà con cô bác ờ, về về cái vấn đề chúng ta chơi phong thủy nhé Thì những cái dụng cụ khi chúng ta sử dụng chơi phong thủy thì cần những dụng cụ gì nhé thì Hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con cô bác về những cái dụng cụ để mà chúng ta kiểm tra đá phong thủy à, để chơi đá phong thủy nhé thì hôm nay Hồng Hưởng à, đây có một hộp này bà, bà con ạ bà con cứ nghĩ đây là cái mình đang review cái à, à điện thoại nhưng không phải bà con đây là cái dòng à, tất cả dòng đá của Hồng Hưởng nhá nhá ở đây là cái là dòng đá của Hồng Hưởng này Thế tại sao là Phạm Hưởng này cho bọc như thế này? Tại vì à, những um, hàng đá của Phạm Hưởng á, thì đa số là bán với giá sỉ thì nó không có um, kèm theo hộp nên là bán giá sỉ nhá không có kèm theo hộp nếu mà bà con cô bác mà muốn ờ, phẩm hưởng kèm theo hộp như thế này nè thì bà con cô bác là sẽ phụ thêm cho phẩm hưởng là 30k nhé ở hộp mỗi hộp như này hộp ở đây nè con thấy không trong này nó có có cái ờ, lẫy nè như ta ấn vào đây nè chúng ta có cái này đậy lại nhá đó nút đậy nè rất chắc chắn là con nó không rớt được nha bà con nhá đó, không rớt được nhá đấy là nó về hộp tại vì hộp này là phẩm hưởng cũng mua lẻ chứ không mua xỉ nha con nhá đấy nếu bà con cô bác mà muốn kèm theo hộp như thế này nữa thì à, thêm 30k nữa nhé đấy là phẩm hưởng giới thiệu cho bà con cô bác thì hôm nay trước tiên thì hưởng hướng chia sẻ cho bà con cô bác là khi chúng ta chơi đá phong thủy thì chúng ta cầm những cái gì nhá dụng cụ cần những cái gì nhá cái, video thứ hai là phòng hướng chia sẻ cho bà con ờ, là về cái à, mận của năm tuổi nhá mận của năm à, năm ngũ hành sử dụng những cái vật phẩm phong thủy màu sắc như thế nào nhá thì hôm nay phòng hưởng chia sẻ với bà con ở đây là tất cả là đá phong thủy của phòng hưởng này nhé khi cái phòng hưởng cho vào bọc cái này bà mới cuộn thêm một cái cuộn dây nữa ở bên trong nữa là phẩm hưởng ờ, gửi cho bà con là như thế này nhá Đấy, gửi cho bà con là như thế này phẩm hưởng đóng gói như thế này nhá Đấy, là giá sĩ Đấy, bà con cô bác có nhu cầu mà mua ờ, mua đá phong thủy ở phẩm hưởng thì cứ liên hệ với số hotline đó là 0389 nhá 961 245 nhá đây này bà con bác nhá nên phòng hưởng đây phòng hưởng bỏ vào trong đây để cho gọn bà con khi chút khi lấy ra khi à, phòng hưởng lấy ra thì à, thì cho nó dễ dàng bà con nhé cho nó nhằn gọn chứ mà cứ bỏ từng hộp một thì rất là lâu đấy, thì ông phòng hưởng à, à, lấy ra đây, đây chia sẻ cho bà con các các dòng đá các loại đá nhé các loại đá nhé đấy, phòng hưởng phải có cái này nữa này để chống nó chảy xước bà con nhé chống nó va chạm đấy, đấy thì ở đây thì rất là nhiều loại đá cho các con nhé đây thì rất là nhiều loại đá Đấy, rất là nhiều loại đá rồi thấy không rất nhiều loại đá thì tí thôi tí nó phòng nó sẽ review cho bà con cô bác tất cả cái dòng sản phẩm này nhé tất cả các loại đá này là những loại đá gì nhá đấy đây là loại đá cái phòng hướng đây bật đèn lên thì nó sẽ sáng được con này đấy có thấy không đấy đây là rất là sáng mà đấy là đèn nhá thì ở đây mà phòng hướng trước tiên là phòng hướng chia sẻ cho bà con là cái này là cái um, ờ, cái thước cái thước đo um, ờ, sai đo sai hạt nhé chúng ta đo sai hạt này hạt xem nó hạt bao nhiêu ly á chúng ta để để làm gì khi chúng ta sử dụng uh, chơi đá phong thủy chúng ta kiểm tra là cái sai để làm gì để xác định là cái sai to sai cỡ lớn hay cỡ nhỏ để chúng ta để nhân nhắm được cái giá thật chúng ta nhắm được cái giá thành của nó là giá cả như thế nào đó. Đấy và ở đây phạm hướng chia sẻ với bà con nữa một cái dụng cụ tiếp theo đó là một cái um, một cái đèn pin những người chơi đá thì thường thường sử dụng cho mình một cái đèn pin cái đèn pin làm gì đèn pin để chúng ta soi đá để soi đá để để um, nhận biết được là hàng đá đó nó có độ trong suốt hay không Đấy, rồi là nó có có sao kiểm tra nó có lên sao chưa Đấy, những dòng mà nó lên sao giống như Ruby hoặc là thật ăn ấy, mà lên sao thì tất cả những cái dòng đó cực kỳ nhá cực kỳ nó có giá trị nhá ấy thì hôm nay phòng hướng chia sẻ bà con là có đây trước tiên là chúng ta sử dụng là một cái đèn pin này Đấy, nếu chơi đá thì một pin và một cái thước đo như thế này để so đo sai hạt rồi tiếp theo phòng hướng chia sẻ bà con luôn nếu mà bà con cô bác mà là mà đi núi nếu mà bà con cô bác mà đi núi đi ờ, đi ờ, ở trên đồi núi thì bà con à, đi à, à, nhặt đá để làm sao mà chúng ta biết được đó là đá quý hay là đá đá thường thì người ta có một cái bút người ta có một cái bút để người ta đâm vào đá có một cái bút giống như cái bút viết mình người ta đâm vào đá để nó đo được cái độ cứng của đá thì thì ở đây phòng hưởng chỉ có chia sẻ về cách chơi đá và xem đá thôi chứ Phạm Hưởng không có đi nhặt đá không có đi um, khai thác đá này là không có không có mua một cái bút đó nhé ấy là Phạm Hưởng không chia sẻ về cái vấn đề là mua bút để mà mà mà, mà kiểm tra đá đâu nhá đấy cái bút đó thì mua, mua giá nó cũng không có cao lắm đâu nhá bà con nhá đấy thì ở đây là thì ờ, Phạm Hưởng chia sẻ bà con thì đây là cái thước cái thước để chúng ta đo để chúng ta đo ờ, ly đá nhá ly tay ly đá này ấn vào đây nè nó mở này ai bà con thấy không ở đây thì nó có hai nút này một nút là in và một nút là mini này đấy, cái này là in này đấy, khi chúng ta đo đá thì chúng ta phải đo vào mini nhá mm đó thì các bạn kéo ra như thế này nó sẽ chạy theo như mọi con nhá đấy, là nó sẽ chạy nữa không đấy thế thường thường ở đây là cái dòng đá ở đây là cái dòng đá này đó là 12 ly nè. phòng hướng cần nhìn thôi là phòng hướng đã biết đó là 12 ly phòng hướng đo cho bà con các bác bà con xem nhá nó là 12 ly nhá đây nó là 12 ly Đấy, nó 12 ly chấm 2 luôn nè. Các bạn có thấy không? Đó, 12 ly chấm 2 luôn. Đấy, nó nó có nó có bị sai số nha bà con nhé tại vì đây là mài đá bằng tay là 12.3 là bà con này thấy không 12.3 nhá đấy phòng phòng không đo cho bà con nữa nè đấy ở đây là 12 10 đây phòng 12.2 bà con thấy không tất cả các dòng đá mà chúng ta đo như thế này nó chân lật nhau tại vì sao tại vì là người ta mài bằng tay các bạn bà con nhá người ta mài thủ công bằng tay lên là cái sai ly của nó không chuẩn xác rồi nhá đấy, nó chân lật nhau là không phải mấy không phải mấy bà con nhá đấy đấy đấy thì bà con ờ, đây là cái size này là size 14 ờ, ly này đo cho bà con cô bác xem này size là size hạt 14 ly này đây 13 ly này đấy 13 ly 13 ly mấy dòng này dòng 13 ly mấy nè đây kích cỡ của nó không có bằng nhau bà con nhá máy 13 ly 3 13 ly bà con thấy không nó không có đều nhau nhá cái dòng đá là người ta mài bằng à, bằng bằng thủ công bằng tay thì nó không đều nhau 13 ly 2 bà con nhá đấy là 13 ly 4 này đấy nó không đều nhau bà con nhá thì uh, nếu bà con nhận biết được cái dòng đá uh, mười, mười mấy ly thì rất đơn giản bà con nhé ví dụ như là phòng 8 ly 8 ly thì tổng cộng của nó là 23 hạt 8 ly của người ta gọi người ta nếu người ta sâu theo phong thủy người ta sâu là phải 23 hạt là 18 ly đấy thế còn mà um, à là 8 ly 10 ly đấy, 10 ly là của người ta của người ta ở đây nè đấy 10 ly ở đây người ta sâu là 19 hạt đây là 10 ly đấy, 10 ly là 19 hạt đấy thế còn 12 à, ly là 17 hạt 12 ly là 17 hạt đấy thế còn 14 ly hả đấy 12 ly 14 ly 14 ly mà cái cái này là cái bảng khúc này thì nó là chỉ có 11 hạt thôi đấy còn mà cái dòng mà 14 ly à, đây 14 ly như thế này thì nó lại là 15 hạt nhé bà con nhé 15 hạt đấy đấy đây, đây là phạm thượng đã chia sẻ cho bà con là cái này là về là đo đo đo à, đo, đo đo ly đá này bà con nhé 12 ni này Đấy, phạm hưởng đến cho bà con nhé ờ, đến cho bà con là mình sẽ xem nó phải là nó có phải đây là 12 12 là là 8 23 9 là 17 hạt đây là 17 hạt cho tay là cái phạm mình cầm đó số 1 là 2 là 3 là 4 là 5 là 6 là 7 là 8 là 9 là 10 11 12 13 14 15 16 17 hạt thấy không bà con không 17 hạt nó 12 ly đấy ở đây ờ, phòng khởi chia sẻ tiếp theo cho bà con là khi chúng ta đây là so đo sai ly rồi nhá khi chúng ta có rồi thì chúng ta đo sai ly để chúng ta nhận biết được là ly lớn ly nhỏ cái ly mà càng lớn như thế này thì giá càng cao nha bà con nhá ly cái size ly càng lớn như thế này thì giá nó càng cao Đấy, giá nó càng cao ly nhỏ như này thì giá nó thấp nhưng tùy và con cũng tùy vào đá nhá ví dụ nó phải cùng một loại đá ví dụ cùng một loại đá này thì ly to sẽ mắc hơn là ly nhỏ Đấy ở ờ, nhiều khi mà cái hạt nhỏ như thế này á, nó lại đắt hơn là cái hạt to như thế này đắt hơn đắt hơn hạt to như thế này à, nó tùy vào dòng đá nha bà con chúng ta so đá giá trị của nó với do giá trị của nó phải do cùng một loại đá ví dụ đây là đá là đá dâu này dâu xanh này thì đây là có 8 ly mà so với 14 ly thì thì như thằng 14 ly phải mắc hơn là thằng 8 ly nhá đấy, bà con là lưu ý nhá đấy rồi tiếp theo phòng hưởng chia sẻ là cái tắt đi nhá rồi phòng hưởng chia sẻ bà con cái tiếp theo đó là cái đèn chúng ta sử dụng đèn pin để làm gì cái đèn pin để chúng ta xoay đá bà con nhé để chúng ta xoay đá Đấy, để cho tẻ phòng hướng tắt đèn đi để cho bà con biết nhé để phòng hướng xoay đá này đây bà con thấy không trong cái uh, trong cái thẻ này bà con thấy không cái đá này trong cái thẻ dâu tây này đấy trong nó bao thẻ trong đây là dâu tây uh, xanh này thì ở trong trong nó, nó có giống như là cái hạt dâu đấy mà con nhé à, trong cái bao thẻ trong này nó giống như hạt dâu mà con thấy không đó giống như hạt dâu vậy đấy đấy người ta gọi là dâu săn nha bà con nhá đấy, bà con thấy không đấy là sao bà thấy con đây đấy bà con thấy không đấy đấy đây là gọi là dâu săn cho bà con nhá bao thể này đấy, bà con thấy không soi kia cho bà con xem này đấy bà con thấy không đấy người ta đo người ta xem là đá là đá, đá trong suốt thì người ta xem đá hoặc là xem sao độ đá đó đấy, đây là dâu chia sẻ bà con đây là dâu xanh nhá đấy là dâu xanh này đây cũng là dâu xanh luôn nè đấy. rồi tiếp theo phần muốn chia sẻ ở đây này bà con này đây đây là thật ăn khói bà con nhá này. trong rất là trong suốt bà con thấy không đây là dòng thật ăn khói nha bà con nhá đấy, dòng thật ăn khói nhá đấy đây cũng là đây này bà con đây là dâu dâu hồng này bà con thấy không đây, dâu hồng bà con bà con phạm hướng soi làm xa thế này bà con thấy sâu không thông là ở bên trong của nó có những cái hạt hạt giống như là hạt dâu vậy đó có thấy không đấy màu đây của người ta gọi là dâu hồng nhá đấy, có thấy không đó đây là hạt dâu hồng nhá có thấy không đấy có thấy không đấy khi chúng ta soi vào chúng ta sẽ nhận biết được cái vật thể ở trong nó là dâu hồng đây cũng là dâu hồng được không này đây là thật ăn dâu hồng nhá có thấy không đấy Thế còn ở đây chia sẻ bà con đây là hàng mã lão này hàng mã lão này hàng mã lão huyết long mà con thấy không này thông đèn mà con nhé thông đèn mà con không đấy, đấy thông đèn mà con thấy không đấy con thấy không nói thông đèn mà con nhé đấy đây là hàng à, mã lão mã lão huyết long nhá con nhá đấy rồi tiếp theo ở đây là cái dòng pha lê thì hôm nay thật ăn trắng rồi con này nhá đây là thật ăn trắng mà con này giữa trong như giọt nước này đấy thật ăn trắng pha lê này con thấy không đấy. cái độ tinh khiết của nó mà thấy con thấy không đấy. đây là thật ăn trắng pha lê nha mọi con nhé đấy. đây Hồng muốn chia sẻ đây cái dòng là dòng xô bentin này bà con này bà con thấy thông đèn chưa đấy, xô bentin hay còn gọi là ngọc sừng đô đấy xô bentin là văn chấn đấy, của văn chấn ờ, yên bái nhá dòng này là đấy mọi con thấy không thông đèn luôn mọi con thấy không Đấy, thông đèn luôn Đấy. còn ở đây là mắt hổ cho con cái hàng mắt hổ này thì nó không thông đèn đâu con nhá hàng mắt hổ này thì nó chưa thông đèn được có thấy không nó không thông đèn rồi mà nó thì chỉ thông một chút xíu thôi đây mắt hổ này là mắt hổ bằng tâm nhá thì nó chỉ có thông được uh, một lửa thôi nó không thông hết được bà con nhá không thông hết được có thấy không đấy đây là mắt hổ bằng tâm đấy còn chia sẻ bà con đây là mắt hổ săn này đó là mắt hổ xanh rồi con nhé, đây là gọi là mắt hổ xanh nhá đấy còn đây là đá mắt hổ đa sắc nhé đây mắt hổ đa sắc rồi con nhé đa sắc rồi phòng hướng lấy chia sẻ và con luôn đây là cái um, đá là ngọc hoàng long đá ngọc hoàng long mà con thấy không nó thông đèn rồi con không dòng đá rồi con thấy thông đèn không thông 100% luôn có thấy không các bạn thấy không đó, bạn thấy không? soi đèn từ xa các bạn thấy không đấy, soi đèn từ xa mà còn thấy nó thông đèn luôn đúng không đấy thông đèn đây bạn thấy này đấy bạn thấy không đấy đây là ngọc hoàng long các bạn con nhé đá ngọc hoàng long đây những những dòng đá lên ngọc rồi nó chỉ nó sẽ thông đèn cho bà con nhé bà con để ý nhé nó sẽ thông đèn nhé đấy đấy đây là bát tụ bảo nhé còn tiếp theo ở đây đây là hồ lô bà con thấy thông đèn rồi nè con thấy chưa đây là hồ lô con thấy không thông đèn xong từ bên kia xuyên sang đây luôn thấy không đây là hồ lô nhá cũng là ngọc hồng long dòng ngọc đá hồng long rồi con nhá con thấy không thông từ bên kia sang đây luôn đó là ngọc hồng long đấy rồi tiếp theo phòng muốn chia sẻ cho bà con cô bác đây là kim nguyên bảo một thỏi vàng cũng là dòng đá ngọc hoàng long mà con thấy không kim nguyên bảo nhá nó cũng thông đèn rồi con à thông đèn này khi chúng ta để đèn đèn thế này nó sẽ thông đèn luôn thông quang rực rỡ luôn trăm phần trăm thấy không Đấy. Đó ờ, thì phòng Hướng hôm nay chia sẻ cho bà con là về cái vấn đề đó là khi chúng ta sử dụng những cái uh, những cái vật phẩm phong thủy mà chúng ta để chúng ta chơi uh, xem đá khi chúng ta chơi đá thì chúng ta phải sử dụng ở những cái uh, cái uh, cái dụng cụ như là đây là cái thước đo đo cỡ ly size lớn size nhỏ nhá size lớn size nhỏ là một phần đã chia sẻ rồi nhá ở trên mạng bán rất là nhiều ở các shop cửa hàng bán rất là nhiều nhá nó size lớn size nhỏ thì rất là nhiều đấy đây là cái um, dụng cụ để chúng ta đo hạt sai hạt to nhỏ đấy, lớn nhỏ nhá đây, bà con ở đây là chú ý này ở đây đo được cả cái độ cái độ chiều cao của của của, của, của sản phẩm nhá này. Đây, bà con là cái chiều cao của sản phẩm này đấy, từ chỗ này mà lên trên đây là nó là 10 cm nhá 10,6 cm bà con chân dài tí nữa này đấy bà con theo là nó lên này thấy không đấy nó lên này đấy, đây cái chiều cao ấy, cái chiều cao của cái à, của cái độ đo nhá nó lên là 13,8 các bạn thấy không nhá đấy đây là đo chiều cao cái đường xong là để đo chiều cao nhá còn cái này là chúng ta đo đo ly tay đo ly cái cỏ trên đây là người ta đo đo ly ờ, ly vòng mà vòng vòng ờ, cẩm thạch đó người ta đeo tay này, thì cái này đo ly cẩm thạch này, người ta đo cho bà con nhá đo um, đo, đo đường kính đấy, đây người ta đo đường kính nhá đấy đây, nút tắt đây nè rồi ở đây là cái đèn thì Hoàng Mường đã chia sẻ rồi chúng ta chơi đá thì chúng ta phải sử dụng đèn để chúng ta soi đá để soi đá để kiểm tra đá độ cứng của đá rồi là độ trong suốt của đá nhá cái hàng càng trong suốt thì nó lại càng đắt giá nhá càng có giá trị nhá đấy thì ờ, Phạm Hướng đã chia sẻ cho bà con cô bác ờ, xong về cái vấn đề đó là à, dụng cụ chúng ta thử chúng ta đi kiểm tra đá chơi đá thì chúng ta có dụng cụ gì nhá Phạm Hướng đã chia sẻ rồi rồi ở đây thì đá thì rất là nhiều đầy đá bà con nhá đá thì gồm có đá thạch anh ờ, dâu ờ, xanh này thạch anh dâu hồng này đấy rồi là đá somentin này hay còn là hoàng ngọc sừng đô nhá đấy này là mắt hổ ờ, xanh này đấy đây là thạch anh mắt hổ xanh này thạch anh uh, uh, vàng tâm này nhá. đây là thạch anh uh, vàng tâm này đấy còn đây là thạch anh khói nhá đấy đây là thạch anh pha lê trắng này đấy đây là đá mã lão đỏ này bà con nhá đấy đây là dâu đỏ với dâu xanh nè rồi nhá đấy rồi là đây là vòng đa sắc thật anh đa sắc nhé đa sắc nghĩa là bận là cũng sử dụng được nhé đây là đa sắc đấy thì thôi em hồng ờ, đã chia sẻ xong cái video đầu tiên đó là chia sẻ cho bà con về cái vấn đề là cái um, dụng cụ như khi chúng ta chơi đá chúng ta cần những cái dụng cụ như vậy nhá đấy thì bà con cô bác thì uh, nếu cũng muốn uh, mua sản phẩm của phẩm hưởng như thế này thì hãy liên hệ với số hotline đó là 0389961245 nhé để phòng hướng tư vấn cho chúng ta là chúng ta mua những sản phẩm đây đều là đá tự nhiên thiên nhiên 100% nhé còn nhớ yên tâm nhé